Đại Tạng Kinh tập 15 Số 4, 642 Phật nói kinh Tụ Lăng Nghiêm Tam Muội Quyển Hạ Hán dịch đời hậu tần, nước quy tư, tam tạng của Ma La Tập, việc dịch huyền thanh. Bây giờ xá lợi Phất Sariputra bạch Phật rằng Thế Tôn, thật chưa từng có. nay nói Tụ Lăng Nghiêm Tam Muội mà ác ma đó chẳng đến gây nhiễu loạn. Đức Phật bảo xá lợi Phất, ông muốn thấy việc suy não của ma không? Dạ thưa, con muốn thấy. Khi ấy Đức Phật phóng ánh sáng giữa tướng đại nhân từ Bạch Hào, sợi lông trắng xoáy vòng theo bên phải. Ở Tam Tinh, thời tất cả chúng hội đều thấy ác ma bị năm sự cột trói, mà chẳng thể tự giải. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, ông có thấy ác ma bị năm sự cột trói chăng? Dạ thưa, con đã thấy ác ma này bị sự cột trói của ai? Đức Phật nói, đó là sức uy thần của Tổ Lăng Nghiêm Tam Muội. Tại nơi cõi Phật nói Tổ Lăng Nghiêm Tam Muội các ma trong chỗ ấy muốn dùng tâm ác gây sự chướng ngại do thủ năng thủ lăng nghiêm tam muội cùng với sức uy thần của chư Phật. Cho nên các ác ma ấy đều tự thấy thân bị năm sự cột trói. Này xá lợi phật ta nơi chốn đã nói thủ lăng nghiêm tam muội hoặc ta đang hiện tiền hoặc sau khi ta diệt độ, trong đó hết thảy các ma, ma dân với nhóm người khác ôm mang tâm ác, dùng sức uy thần của thủ lăng nghiêm tam muội cho nên đã bị năm sự cột trói. Bây giờ trong hội, hàng trời, trồng và xoa cả thất bà, bạch Phật rằng, Thế Tôn, chúng con đối với tam muội này, tâm không có nghi, chẳng bị chướng ngại. Chúng con chẳng muốn thân này bị năm sự cột trói. <clears throat> Thế Tôn, chúng con cung kính tam muội này cho nên đều sẽ đi đến hộ giúp người nói pháp đó. Đối với tam muội đó, xin tưởng như Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo các trời rồng thần. Ông dùng điều đó, cho nên đối với 12 kiến phục. Sự cục, sự cục buộc của 12 loại kiến sẽ được giải thoát. Nhóm nào là 12? Sự cột buộc của ngã kiến, sự cột buộc của chúng sinh kiến, sự cột buộc của thọ mệnh kiến, sự cột buộc của nhân kiến, sự cột buộc của đoạn kiến, sự cột buộc của thường kiến, sự cột buộc của ngã tác kiến, sự cột buộc của ngã sở kiến, sự cột buộc của hữu kiến, sự cột buộc của vô kiến, sự cột buộc của thử bị kiến, sự cột buộc của chư pháp kiến. Đấy là 12. Các ông nên biết nếu có chúng sinh ở trong Phật Pháp khởi tâm sân hận, muốn hủy hoại đều do trụ ở 12 kiết Phật. Sự cột buộc của 12 loại kiến này. Nếu người tính giải, tùy thuận, chẳng nghịch nơi 12 kiến Phật này sẽ được giải thoát. Lúc đó, sẽ lại phát bạch Phật rằng, Thế Tôn, ác ma ở ngày nay có được nghe nói tên của Thủ Lăng Nghiêm Tam Bụi này không? Đức Phật nói, cũng được nghe, do bị cột trói cho nên chẳng thể đến được. Xá Lợi Phật nói, vì sao Đức Như Lai chẳng dùng thần lực khiến cho ma chẳng được nghe nói tên gọi của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội? Đức Phật nói, ngừng ngay, đừng nói lời này, giả sử lửa lớn tràn đầy trong hàng hà sa đẳng thế giới, vì nghe nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này sẽ thôi đó vượt qua được. Tại sao thế? Nếu người chỉ nghe thủ lăng nghiêm tam muội ta nói người này được thiện lợi thù thắng lớn, được bốn thiền sinh vào bốn cõi phạm. Này xá lợi Phất, nếu khiến cho ác ma này ngày nay được nghe nói tên gọi của thủ lăng nghiêm tam muội cho nhân duyên này sẽ được ra khỏi tất cả việc ma. Nếu kẻ do bị cột trói mà được nghe cũng sẽ ở 12 kiến phòng này mà được giải thoát. Chính vì thế cho nên xá lợi Phất, người ác tà kiến nhập vào lưới ma còn nên nghe tổ lăng nghiêm tam muội này huống chi là kẻ có tâm trong sạch, vui vẻ muốn nghe. <clears throat> Bây giờ trong hội có một vị Bồ Tát tên là Ma Giới Hành Bất Ô, bạch Phật rằng, Dạ vâng, bạch Đức Thế Tôn, nơi con sẽ hiện trong cõi ma, ma giới, dùng sức thần tự tại khiến cho ma được trụ thủ lăng nghiêm tam muội Đức Phật nói, tùy theo ý của ông. Thời ma giới hành bất ô, Bồ Tát, liền ở trong hội, đột nhiên chẳng hiện, hiện ra ở cung ma, nói với ác ma rằng, Ngươi còn chưa nghe Đức Phật nói tụ lăng nghiêm tam muội vô lượng chúng sinh đều phát tâm a nậu đa la tam biểu tam bồ đề ra khỏi cảnh giới của ngươi, cũng đều sẽ lại độ thoát người khác ra khỏi cảnh giới của ngươi. Ma liền báo rằng, tôi nghe Đức Phật nói tên gọi của thủ lăng nghiêm tam muội do bị năm sự cột trói nên chẳng thể đến được. Nay, năm sự cột trói ấy là bị cột buộc ở hai bàn tay, hai bằng chân với cái đầu. Lại hỏi ác ma, ai cột trả người? Ma liền đáp rằng, tôi ưa phát tâm, muốn đến gây hại. Loạn người nghe nhận tuổi lăng nghiêm tam muội liền bị năm sự cột trói. Tôi là nghĩ rằng, chư Phật Bồ Tát có uy đức lớn, khó có thể gây hoại loạn. Nếu ta đi đến, hoặc sẽ tự hoại, chẳng như tự trụ ở cung điện này. Tác niệm đã xong, liền ở năm sự cột trói mà được giải thoát. Bồ Tát đáp rằng, như vậy tất cả phàm phu nhớ tưởng phân biệt, điên đảo, nhận lấy tướng. Vì thế cho nên có sự trói buộc, động niệm hí luận cho nên có sự trói buộc, thấy nghe hiểu biết cho nên có sự trói buộc. Trong đây thật không có sự cột buộc, sự cởi bỏ. Tại sao thế? Vì các pháp không có cột trói, vốn giải thoát. <clears throat> các pháp không có cởi bỏ, vốn không có trói buộc. Tướng thường giải, giải thoát, không có ngu si. Đức Như Lai dùng pháp môn này nói Pháp, nếu có chúng sinh được biết nghĩa này, muốn cầu giải thoát thì tâm nên siêng năng tinh tiến, liên ở các sự trói buộc mà được giải thoát. <clears throat> Thời trong ma chúng có 700 thiên nữ đem hương hoa, hương bột, hương xoa, bôi với anh lạc của cõi trời, rải lên ma giới hành bất ô Bồ Tát rồi nói rằng, vào lúc nào thời con ở cõi ma mà được giải thoát? Bồ Tát bảo rằng, các người nếu chẳng hoại sự cột trói của ma, ma phật, tức được giải thoát, thế nào là gọi là sự cột trói của ma, ấy là 62 kiến. Nếu người chẳng hoại các kiến này, tức ở sự cột trói của ma mà được giải thoát. <clears throat> Thiên nữ lại nói vì sao gọi là chẳng hoại các kiến mà được giải thoát. Đáp rằng các kiến vốn không có chỗ theo đến, đi không có chỗ đến, nếu biết tướng không có đi đến của các kiến, tức ở sự cột trói của ma mà được giải thoát. Các kiến chẳng phải có, chẳng phải không có. Nếu chẳng phân biệt có không, tức ở sự cột trói của ma mà được giải thoát. Nếu không có chỗ thấy, đó chính đó là chính kiến. Chính kiến như vậy, không có chính, không có tà. Nếu Pháp không có chính, không có tà, không có tạo tác, không có thọ nhận, tức ở sự cột trói của ma mà được giải thoát. Các kiến đó chẳng phải bên trong, chẳng phải bên ngoài, cũng chẳng phải khoảng giữa. Như vậy các kiến cũng chẳng nhớ niệm, tức ở sự cột trói của ma mà được giải thoát. <clears throat> Bảy trăm thiên nữ nghe nói pháp này liền được thuận nhẫn rồi nói rằng, chúng con cũng sẽ ở trong cõi ma hành, không có ô nhiễm ô, đổ thoát tất cả sự cột trói của ma. Bây giờ ma giới hành bất ô Bồ Tát nói với các ác ma rằng, các quyến thuộc của ngươi đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ngươi làm việc gì? Ác ma đáp rằng, tôi bị năm sự cột trói, chẳng biết việc làm. Bồ Tát đáp rằng, người phát tâm, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề sẽ theo sự cột buộc này mà được giải thoát. <clears throat> Thời các thiên nữ thương lo cho ma, nên đều nói rằng có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đừng ở chỗ an ổn mà sinh tưởng sợ hãi, đừng ở trong niềm vui mà sinh tưởng khổ, đừng ở chỗ giải thoát mà sinh tưởng trói buộc. Khi ai ác ma sinh tâm quanh co mà nói rằng nếu ngươi buông lìa tâm Bồ Đề thì ta sẽ phát tâm. Thời các thiên nữ dùng sức phiên tiện, rồi nói với ma rằng, chúng tôi đều đã buông lìa tâm này. Ông liền có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Nếu một Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, thì tất cả Bồ Tát cũng đồng với tâm đó. Tại sao thế? Vì tâm không có sai biệt, đối với tâm của các chúng sinh đều bình đẳng. Khi đó ác ma nói với ma giới hành Bồ Tát Ô Bắc ô Bồ Tát rằng, Nay tôi sẽ bắt tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Do căn lành đó khiến cho tôi cởi được sự cột đó. Nói lời này xong, liền tự thấy thân từ sự cột buộc được giải bỏ. Thời ma giới, hành Bắc ô Bồ Tát dùng sức thần tông, phong ánh sáng lớn, hiện thân trong sạch màu nhiệm, chứ nơi con ma, ma tự thấy thân không có uy khoe giống như đóng mực. Thời trong ma chúng, Hai trăm thiên nữ dính sâu vào sự dâm dục, nhìn thấy thân sắc đoan chính của Bồ Tát này, liền khởi diệm ái, đều nói lời này. Nếu người này có thể cho tôi theo phụng sự, chúng tôi đều sẽ tùy thuận sự dạy bảo. <clears throat> thời Bồ Tát này biết các thiên nữ có túc duyên đáng độ, tức thời hóa làm hai trăm vị thiên tử với sắc mạo đoan nghiêm, như thân không khác lại làm hai trăm đài báo liên tiếp ở chỗ trống, hơn hẳn cung quán của ma. Các thiên nữ đó đều tự thấy thân ở tại đài bóng này, mỗi mỗi đều ở vị trí của mình. Cùng với Bồ Tát này chung nhau vui đùa, ước nguyện được thỏa mãn thì ý dâm dục liền dứt, đều sinh tâm sâu xa yêu kính Bồ Tát. Tức thời Bồ Tát tùy theo chỗ thích ứng của họ mà nói Pháp, đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thời ma giới hành, bất ô Bồ Tát nói với ác ma rằng, Ngươi có thể đến gặp Đức Phật. Ma tác niệm này, sự cột trói của ta đã được cởi bỏ, ta sẽ đến chỗ của Đức Phật gây hoại loạn nói Pháp. Bây giờ, ác ma, tôi quyến thuộc vay qua đi đến chỗ của Đức Phật rồi bạch rằng, Thế Tôn, đừng nói thủ lăng nghiêm tam muội đó, tại sao thế? Vì nói tam muội đó thì thân của con tức thời bị năm sự cột trói, nguyện sinh Đức Như Lai nên nói việc khác. Thời kiên ý Bồ Tát nói với ác ma rằng, ai cởi bỏ sự cột đó cho ông? Đáp rằng, ma giới hành bất ô. Bồ Tát cởi sự, cởi bỏ sự cột đó cho tôi. Ông hứa việc gì mà được cởi trói? Ma nói, tôi hứa phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bây giờ Đức Phật bảo kiên ý Bồ Tát, nay ác ma đó vì muốn cởi trói, nên phát tâm Bồ Đề chứ chẳng phải là ý trong sạch. Như vậy, kiên ý sau khi ta diệt độ 500 năm sau, phần nhiều có tỳ kheo, vì lợi dưỡng cho nên phát tâm Bồ Đề chứ chẳng phải là ý trong sạch. Này kiên ý, ông quán thế lực của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, uy thần của Phật Pháp, các tỳ kheo tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà di đó, dùng tâm thời hợp đùa giỡn, tâm lợi dưỡng, tùy đuổi theo tâm của kẻ khác. Nghe tam muội đó mà phát tâm Bồ Đề, Ta đều biết tâm này cùng với tâm A Nậu Na La Tam Miệu Tam Bồ Đề được làm nhân duyên, huống chi nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Mùi đó, hay dùng tâm trong sạch phát A Nậu Na La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên biết người này ở trong Phật Pháp đã được định xong. <clears throat> Kiến ý Bồ Tát Bạch Phật rằng, Thế Tôn, nay ác ma này nghe nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội vì muốn được cởi trói cho nên phát tâm Bồ Đề, thời cũng được đầy đủ nhân duyên của Phật Pháp ư. Đức Phật nói, như ông đã nói, ác ma do nhân duyên phước đức của tam muội đó với nhân duyên phát tâm Bồ Đề, cho nên ở đời vị lai, được buông bỏ tất cả việc ma, hành của ma, tâm quanh co của ma, việc suy não của ma. Từ nay về sau, dần dần sẽ được sức của Thổ Năng Nghiêm Tam Muội thành tựu Phật Đạo. Kiên ấy Bồ Tát nói với ác ma rằng, Này Đức gia Lai do ông được thọ ký, ma nói, này thiện nam tử, nếu tôi chẳng dùng tâm thanh tịnh để phát tâm an Nậu đã La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì sao Đức Như Lai cho tôi được thọ ký? Như Đức Phật nói rằng, từ tâm có nghiệp, từ nghiệp có báo. Tôi tự không có tâm cầu Đại Bồ Đề, vì sao Đức Như Lai cho tôi được thọ ký? Thời Đức Phật muốn cắt đứt sự nghi ngờ của chúng hội, nên bảo kiên ý rằng, Bồ Tát thọ ký phàm có bốn loại, thế nào là bốn? Có kẻ chưa phát tâm mà cho thọ ký, có kẻ thích phát tâm mà cho thọ ký, có kẻ kính đáo thọ ký, mật thọ ký, có kẻ được vô sinh pháp nhận hiện tiền, thì chi thọ ký. Đấy gọi là bốn. Chỉ có Như Lai hay biết việc này, tất cả thanh văn, bích tri Phật đều chẳng thể biết. Này kiên ý, thế nào gọi là có kẻ chưa phát tâm mà cho thọ ký, hoặc có chúng sinh đi đến năm nẻo, hoặc tại địa ngục hoặc tại súc sinh, hoặc tại ngạ quỷ, hoặc trên cõi trời, hoặc tại nhân gian. Các căn mạnh bén, ưa thích pháp lớn, Đức Phật biết người đó trải qua nhược căn, nhược căn trăm ngàn dạng ức a thân kỳ kiếp, này sẽ phát tâm A Nậu Đa La Tam biểu Tam Bồ Đề. Lấy ở nhược căn số nhiều, trăm ngàn vạn ức a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, cúng dường nhược căn trăm ngàn vạn ức na do tha Phật. <clears throat> Giáo hóa nhược can trăm ngàn vạn ức vô lượng chúng sinh kiến trụ Bồ Đề. Lại qua nhược can trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có thanh hiệu như vậy, quốc độ như vậy, số chúng thanh văn, thọ mệnh như vậy. Sau khi diệt độ, pháp trụ số năm như vậy. Đức Phật bảo kiên ý. Như Lai thấy hay biết rõ việc này, lại vượt qua điều đó, đấy gọi là chưa phát tâm mà cho thọ ký. Bây giờ trưởng lão Maha già Diệp Mahakassapa ở trước mặt Đức Phật bạch rằng, từ nay về sau chúng con sẽ đối với tất cả chúng sinh sinh tưởng như Đức Thế Tôn. Tại sao thế? Và chúng con không có trí tuệ như vậy, chúng con, chúng sinh của nhóm nào có căn Bồ Tát, chúng sinh của nhóm nào không có căn Bồ Tát. Thế Tôn, chúng con chẳng biết việc như vậy cho nên, hoặc đối với chúng sinh, sinh tâm khinh mạng, tức tự gây thương tích cho mình. Đức Phật nói lành thay, lành thay, già dịp, mau chóng nói lời này. Do việc đó cho nên trong kinh của ta nói, Người tức chẳng nên vọng đánh giá chúng sinh. Tại sao thế? Nếu vọng đánh giá chúng sinh khác, tức tự gây thương tích cho mình. Chỉ có Đức Như Lai mới đánh giá đúng chúng sinh cùng với đẳng nhóm của họ. Do nhân duyên đó, nếu các thanh văn đối với Bồ Tát khác, đối với chúng sinh, nên tưởng như Đức Phật. <coughs> người thích phát tâm xong được thọ ký hoặc tự có người từ lâu để gieo trồng gốc đức, tu tập phạm, tu tập hành lành, tâm siêng năng tinh tấn. Các căn mạnh bén, ưa thích pháp lớn, có tâm đại bi, vì khắp chúng sinh cầu đạo giải thoát, người đó phát tâm, liền trụ A Duy Việt Trí vào địa vị Bồ Tát, rơi hết định số ra khỏi tám nạn. Lúc người của nhóm như vậy thích phát tâm, thờ chư Phật liền cho thọ nhận A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Ký, danh hiệu như vậy, quốc độ như vậy, thọ mạnh như vậy. Người của nhóm như vậy, Như Lai biết tâm mà cho thọ ký, đấy gọi là phát tâm liền cho thọ ký. Thọ ký kính đáo, mật thọ ký. Giờ có Bồ Tát chưa được thọ ký mà thường siêng năng cầu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vui bố thí mọi thứ, vui bố thí tất cả, thọ nhận pháp bền chắc, giữ gìn giới chẳng buông bỏ, sâu xa phát trang nghiêm, có sức đại nhẫn ngang bằng chúng sinh trong tâm, siêng hành tinh tiến cầu các pháp lành, thân tâm chẳng lười biến như cứu cái đầu bị đốt cháy, hành niệm an ổn hay được bốn thiền, dư cầu trí tuệ, hành bồ đề của Phật, hành sáu độ lâu xa, có tướng thành Phật. Thời Bồ Tát khác rời rồng và xoa càng tất bà, đều tác niệm là như Bồ Tát này chuyên tâm tinh tiến, thật là hiếm có, bao lâu sẽ được an ậu đó la tam miệu tam bồ đề. Hiểu ấy thế nào, quốc độ tên gì, chúng thanh văn có nhiều ích thế nào. Đức Phật vì chặt đất sự nghi ngờ của chúng sinh này mà cho thọ ký, khiến khắp chúng hội đều được nghe biết. Chỉ có riêng một mình Bồ Tát đó chẳng được nghe do thần lực của Đức Phật cho nên khiến tất cả chúng biết Bồ Tát đó thành Phật, với tên hiệu quốc độ như vậy, chúng Thanh Văn có số nhiều ít như vậy, thời sở nghi ngờ của chúng đều giải quyết xong. Đối với Bồ Tát này, sinh tưởng như Đức Thế Tôn, mà Bồ Tát đó chẳng thể tự biết ta được thọ ký hay chưa được thọ ký, đấy là Bồ Tát được thọ ký kính đáo. <clears throat> thọ ký ngay trước mặt hiện tiền thọ ký. Các Bồ Tát đã từ lâu gom chứa căn lành, không có gì chẳng thấy được, tương tu phạm hạnh, quán vô ngã, không, nơi tất cả Pháp được vô sinh nhẫn. Đức Phật biết người này đã đầy đủ hết công đức trí tuệ. Được ở trong đại chúng, tất cả trời người ma phạm sa môn bà la môn to ký ngay trước mặt. Nói lời này, này thiện nam tử, ông trải qua gần ấy trăm ngàn và ức kiếp sẽ được thành Phật, tên hiệu như vậy, quốc độ như vậy, số chúng thanh văn toàn mệnh như vậy. Thời vô số tùy học người đó, đều tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, Ngồi đó ở trước mặt Đức Phật được tọa ký xong, thì thân bay lên hư không, cao khoảng bảy cây ta la. <clears throat> Này kiên ấy đấy gọi là hiện tiền tọa ký thứ tư. Khi ấy, kiên ấy Bồ Tát bạch Phật rằng, đã trong hội này còn có Bồ Tát nào cho bố việc này mà được tọa ký không? Đức Phật đáp rằng có. Bạch Đức Thế Tôn, đó là ai? Đức Phật nói, sư tự hóng vương Bồ Tát. Lạc dục cư sĩ này là kẻ chưa phát tâm mà được tọa ký, Vô số Bồ Tát thuộc thế giới ở phương các của nhóm như vậy cũng chưa phát tâm mà được thọ kế. lại có tịch diệt Bồ Tát đại Đức Pháp Vương Tử Bồ Tát Văn Thù Sở Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát. Do lượng các hàng Bồ Tát như vậy, lúc thích phát tâm, liền cho thọ ký đều trụ trong địa A Duy Việt Trí. Trong đó lại có Trí Dũng Bồ Tát, Ích Ý Bồ Tát. Do lượng các hàng Bồ Tát như vậy đều là bậc kính đáo cho thọ ký. Này kiên ý, ta với di lạc ngàn vạn, ngàn vị Bồ Tát đời hiền kiếp, đều được vô sinh pháp nhẫn hiện tiền thọ ký. Kiên ý Bồ Tát bạch Phật rằng, thật hiếm có. Bạch Đức Thế Tôn, chỗ hành của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, tất cả thanh văn, các bích chi Phật còn chẳng thể biết, huống chi là chúng sinh khác. Đức Phật nói, này kiên ý, chỗ hành của Bồ Tát đã phát tinh tiếng uy thần, thế lực chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ thiên nữ đã được ma giới hành bất ô Bồ Tát giáo hóa, khiến phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề để đem hoa trời rải lên trên Đức Phật, rồi bạch Phật rằng, Thế Tôn, chú con chẳng thích kính đáo được tọa ký, chú con nguyện được vô sinh pháp nhẫn hiện tiền thọ ký, nguyện xin Đức Thế Tôn, ở ngày nay ra cho con A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ký. Thời <clears throat> Đức Phật mỉm cười, từ miệng tuôn ra mọi loại ánh sáng dịu sắc chiếu các thế giới, rồi quay lại nhập vào đỉnh đầu. A Nan bạch Phật rằng, do nhân nào mà Đức Thế Tôn cười, Đức Phật bảo A Nan, đây ông có thấy hai trăm thiên nữ chắp tay kính lễ Như Lai không? Bạch Đức Thế Tôn đã thấy, này A Nan, các thiên nữ đó xưa kia đã từng ở chỗ của năm trăm Đức Phật gieo trồng căn lành tâm sâu, từ đó trở đi sẽ lại cúng dường vô số chư Phật trải qua 700 A Tăng kỳ kiếp xong để được thành Phật hiệu là Tịnh Vương. Này An An, các thiên nữ đó sau khi mệnh chung được chuyển tân nữ đều sẽ sinh ở trên trời đâu xuất cúng dường phụng sự Di Lặc Bồ Tát. khi ấy ác ma nghe các thiên nữ được thọ ký xong để bạch Phật rằng Thế Tôn, nơi con tự đối với hết thảy quyến thuộc chẳng được tự tại do nghe nói thủ là nghiêm tam mùi đó huống chi nghe điều khác nếu người được nghe tổ lăng nghiêm ta muội liền được quyết định trụ trong Phật Pháp. Lúc đó tiên nữ dùng tâm không có kiếp sợ, nói với ác ma rằng, Ông đừng quá buồn, là chúng tôi chẳng rời cõi của ông. Tại sao thế? Tuy cõi ma như, tức là cõi Phật như, cõi ma như, cõi Phật như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Chúng tôi chẳng lìa cái như đó. Tướng của cõi ma, tức là tướng của cõi Phật, pháp của cõi ma, pháp của cõi Phật, chẳng phải hai, chẳng phải khác chúng tôi đối với tướng của Pháp này, chẳng ra khỏi, chẳng vượt qua. Pháp không có định của cõi ma có thể hiển bày, cõi Phật cũng có Pháp không có định có thể hiển bày, cõi ma cõi Phật chẳng phải hai, chẳng phải khác. Chúng tôi đối với tướng của Pháp này chẳng ra khỏi, chẳng vượt qua. Chính vì thế nên biết tất cả các Pháp không có quyết định, do không có quyết định nên không có quyến thuộc, không có gì chẳng phải là quyến thuộc. Bây giờ ác ma lo buồn, khổ não muốn quay về trên trời. Ma giới hành, bất ô Bồ Tát nói với ác ma rằng, Người muốn đi đâu? Ma nói, tôi muốn quay về cung điện đã trụ. Bồ Tát nói rằng, chẳng lìa chúng đó, tức là cung điện của người. Lúc đó ác ma liền tự thấy thân ở cung điện của mình. Bồ Tát nói rằng, ngươi thấy điều gì? Ác ma đáp rằng, tôi tự thấy thân ở cung điện của mình. Rừng vườn ao xinh đẹp là sở hữu của tôi. Bồ Tát nói rằng, nay người có thể đem chân lên Đức Như Lai. Ma nói, có thể được. Vừa nói lời đó, liền thấy Đức Như Lai, Thanh Văn Bồ Tát, tất cả đại chúng đều ở ngay trong chúng đó, nói thủ lăng nghiêm ta muội Khi ấy A Nan bạch Phật rằng, Thế Tôn, nơi Đức Phật đã trụ, nói thủ lăng nghiêm ta muội với có kẻ dân thí, ăn xong thì Đức Phật được thành đạo. Hai vị thế chỗ này có phước nhiều như thế nào? Đức Phật nói, này A Nan, dân thế cho Đức Phật ăn xong, Đức Phật thành A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Ăn xong, chuyển bánh xe pháp, ăn xong, nói, thủ là nghiêm tam muội phước của ba bữa ăn này không có sai biệt. Này A Nan, ta ở chỗ nào được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, nên biết chỗ ấy tức là Kim Cương. Chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều ở trong chỗ đó được thành Phật đạo, tùy theo chỗ đã trụ, nói thủ lăng nghiêm tam muội thời cả hai đều ngang bằng không có sai khác với nơi có đọc tụng, viết chép cũng lại như vậy. Này A Nan, dân thí cho Đức Phật ăn xong, bắt đầu chuyển bánh xe pháp, nếu có pháp sư được dân thí ăn xong, đọc tụng, nói thủ lăng nghiêm tam muội đó, thời phước của hai việc dân thí này ngang bằng nhau, không có khác. Lại nữa A Nan, Đức Phật trụ ở tịnh xá dùng 18 loại thần thông biến hóa, độ tác chúng sinh, là có kẻ ở trong tịnh sẽ độc tùng nói tụ lăng nghiêm tam muội đó. Thời phước của hai nơi dân thí này chẳng khác. Bây giờ, e đang nói với ác ma rằng ông được lợi lớn hay đem cung điện dân thiết cho Đức Phật nơi cư trú. Mà nói đấy là ân lực an bày của ma giới hành bất Ô Bồ Tát. <clears throat> Ký Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, ma giới hành bất Ô Bồ Tát đó trụ thủ lăng nghiêm tam muội có thần lực tự tại như thế nào? Đức Phật nói này kiên ý, như ông đã nói. Lấy Bồ Tát này trụ trong tam muội đó, hay dùng thần lực tùy ý tưởng tự, tự tại, tùy hiện tất cả hành hạnh của cõi ma này, mà hay chẳng bị sự nhiễm ô của ma hành. Cùng với thiên nữ hiện tướng vui đùa, nhưng thật chẳng thọ nhận pháp ác dâm dục, thì nam tử đó trụ thủ lăng nghiêm tam muội hiện vào cung ma, nhân thân chẳng lìa nơi Phật hội, hiện hành cõi ma, vô ý vui đùa, nhân dùng Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh. <clears throat> Kiên ý Bồ Tát Bạch Phật rằng, Thế Tôn, Đức Như Lai trụ thủ lăng nghiêm tam muội đó hay hiện thần lực tự tại ở bao nhiêu nơi, lành thay nguyện xin Đức Thế Tôn diện nó chút ít. Đức Phật nói, này kiên ý, nơi ta trụ thủ lăng nghiêm tam muội này, ở ba ngàn đại thiên thế giới này, trăm ngàn bốn thiên hạ, trăm ngàn mặt trời, mặt trăng, trăm ngàn cõi tứ thiên vương, trăm ngàn đau lợi thiên, trăm ngàn dạ ma thiên, trăm ngàn đau xuất đà thiên, trăm ngàn hóa lạc thiên, trăm ngàn tao hóa tự tại thiên, cho đến trăm ngàn a ca nị ca thiên, trăm ngàn tư di sơn vương, trăm ngàn biển lớn. Đấy gọi là ba ngàn đại thiên thế giới. Này kiên ý, ta trụ thủ năng nghiêm tam muội ở ba ngàn đại thiên thế giới này, hoặc ở diêm phù đề hiện hành đàn ba la mật, bồ thi ba la mật, hoặc ở diêm phù đề hiện hành thí ba la mật, hoặc ở diêm phù đề hiện hành sàng đề ba la mật, hoặc ở diêm phù đề hiện hành tỳ đa gia ba la mật, hoặc ở diêm phù đề hiện hành thiện ba la mật, hoặc ở diêm phù đề hiện hành bát nhã ba la mật, hoặc ở diêm phù đề hiện làm ngũ thông thần tiên, hoặc ở diêm phù đề hiện ngủ tại nhà, hoặc ở diêm phù đề hiện hành xuất gia, hoặc ở bốn thiên hạ hiện làm nhất sinh bổ xứ, ta trời đầu xuất, hoặc ở bốn thiên hạ hiện làm chuyển luân thánh dương, hoặc làm thích đời hoàng nhân, hoặc làm phạm vương, hoặc làm bốn thiên vương, hoặc làm giả dạ ma thiên vương, hoặc làm đâu xuất đà thiên vương, hoặc làm hóa lạc thiên vương, hoặc làm tao hóa tự tại thiên vương, hoặc hiện trưởng giả, hoặc hiện cư sĩ, hoặc hiện làm tiểu vương, đại vương, hoặc làm sát lợi, hoặc làm bà la môn, hoặc làm tác bạc. Ở bốn hoặc ở bốn thiên hạ, muốn từ đâu xuất sinh xuống thế gian, hoặc hiện nhập vào bào thai, hoặc hiện ở bào thai, hoặc hiện muốn sinh, hoặc hiện sinh xong để đi bảy bước, do tay tự xưng, trên trời, dưới trời, chỉ có ta là tôn quý. Hoặc hiện ở trong cung, cùng ở chung với thể nữ, hoặc hiện xuất gia, hoặc hiện khổ hạnh, hoặc hiện lấy cỏ, hoặc hiện ngồi đạo trường, hoặc hiện giáng ma, hoặc hiện thành Phật, hoặc hiện quán thù vương, cây vua, hoặc hiện thích phạm thịnh chuyển bánh xe pháp, hoặc hiện chuyển bánh xe pháp, hoặc hiện buông xả tuổi thọ, hoặc hiện vào Niết Bàn. Hoặc hiện tiêu đốt thân, hoặc hiện xá lợi của toàn thân, hoặc hiện chia rải xá lợi của thân. Hoặc hiện pháp muốn diệt, hoặc hiện pháp đã diệt, hoặc hiện thọ mệnh vô lượng, hoặc hiện thọ mệnh ngắn ngủi, hoặc hiện quốc độ không có tên của nẻo ác, hoặc hiện có các nẻo ác, hoặc hiện diêm phù đề thanh tịnh nghiêm xuất như cung điện của trời, hoặc hiện sâu ác, hoặc hiện thượng trung hạ này, kiên ý! Đấy đều là thần lực tự tại của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Bồ Tát thì hiện nhập vào Niết Bàn, chẳng diệt trọn hết mà ở ba ngàn đại thiên thế giới. Hay hiện thần lực tự tại như vậy, thì hiện các việc trang nghiêm như vậy. Này, kiên ý! Ông quán Đức Như Lai ở bốn thiên hạ này truyền bánh xe pháp, ở cõi Diêm Phù Đề khác chưa thành đạo, hoặc có cõi Diêm Phù Đề hiện nhập vào diệt độ. Đấy gọi là pháp môn sở nhập của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Bây giờ trong hội, các hàng trời rồng giả soát cả thất ba, các Bồ Tát, đại đệ tử đều tác niệm này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng những hay ở ba ngàn đại thiên thế giới này có thần lực đó, mà ở thế giới khác cũng có sức ấy. Thời văn thù sẽ loại Pháp Vương Tử, biết ý của chúng hội chỉ muốn chặt đứt sự nghi ngờ nên bạch Phật rằng, Thế Tôn, con đã du hành các quốc độ của Phật, ở bên trên thế giới này vượt qua 60 hàng hà sa quốc độ cõi thế giới của Phật tên là Nhất Đăng Minh. Đức Phật ở trong cõi đó vì người nói Pháp, còn đến chỗ ấy, vui đợi, cúi đầu, mặt lễ bàn chân của Đức Phật, rồi hỏi rằng, Đức Thế Tôn có tên hiệu gì? Chúng con phải làm thế nào để phụng trì tên của Đức của Phật? Đức Phật ấy đáp rằng, Ông đến chỗ của Đức Phật Thế Ca Mâu Ni, từ vị ấy sẽ nói cho ông biết, Thế Tôn, công đức trang nghiêm của quốc độ Phật ấy cho dù nói một kiếp cũng chẳng thể hết. Hơn nữa, nước ấy không có tên của thanh văn. Bích Chư Phật chỉ có các Bồ Tát Tăng, thường nói bất thoái chuyển, pháp luân. Nguyện xin Đức Thế Tôn nói tên của Đức Phật này, đấng đang giảng nói Pháp ở cõi nhất đăng minh. Khi ấy, Đức Phật bảo Văn Thù sẽ lời Pháp Phương Tử, các ông hãy khéo nghe, đừng ôm ấp sự sợ hãi mà xin nghi ngờ hối hận. Tại sao thế? Vì chư Phật có thần lực chẳng thẳng nghĩa bàn. Thế lực của thủ lăng nghiêm tam muội cũng chẳng thể nghĩ bàn. Này văn thù sư lợi, Đức Phật đang giảng nói Pháp ở cõi nhất đăng minh, có hiệu là nhất thiết công đức tự tại quang minh vương. Này văn thù sư lợi, Đức Phật nhất thiết công đức tự tại quang minh vương, đó ở cõi nhất đăng minh, tức là thân của ta ở quốc độ ấy. Hiện thần lực của Phật, ta ở cõi ấy nói bất thoái chuyện Pháp Luân là tịnh thổ mà ta đã tu trong đời trước. Này văn thù sẽ lợi, nay ông nên biết, ta ở hết vô lượng cho biên trăm ngàn dạng ức na do ta quốc độ, có thần lực, điều mà tất cả thanh văn biết chư Phật chẳng thể biết. Này văn thù sẽ lợi, đây tức là thế lực của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Bồ Tát thường ở vô lượng thế giới thì hiện thần biến, ở tam muội đó mà chẳng động chuyển. Văn thù sẽ lợi, với như mặt trời, mặt trăng ở cung điện, bắt đầu chẳng di động mà hiện ở tất cả thành ấp thôn xóm, Bồ Tát như vậy trụ thủ lăng nghiêm tam muội thoạt đầu chẳng di động mà hay ở cấp vô lượng thế giới, thì hiện thân ấy tùy theo sự ưa thích của chúng mà nói Pháp. <clears throat> Lúc đó chúng hội được điều chưa từng có đều rất vui vẻ hớn hở vô lượng, chắp tay cung kính, cùng với các hàng trời rồng dạ xoa càng thất bà Atula, Kalola, Khẩn Nala, Ma Hầu La Già, dùng trân châu, hoa, hương, khí đủ màu sắc, hương bột, hương xoa, bôi rải lên trên Đức Phật đều tấu hết thảy các kỹ nhạc của chư thiên cúng dường Đức Như Lai với các đệ tử, cũng đều cởi áo trên, dâng lên Đức Phật. Các hàng Bồ Tát đem hoa diệu sắc lớn như núi Tu Chi, kèm với mọi hương tạp, hương bột, hương xoa, bôi, trân bảo, anh lạc rải lên trên Đức Phật, rồi nói lời này. Dạ vâng, bạch Đức Thế Tôn, nếu nơi có nói tủ là nghiêm tam muội thì đất ấy tức là kim cương. Nếu người được nghe nói tam muội đó, tin nhận độc tụng, vì người diễn nói chẳng kinh chẳng sợ, nên biết người này cũng là kim cương, thành bất hoại nhẫn. Trụ thâm sâu nơi tính, được chư Phật hộ giúp, gieo trồng căn lành sâu dày, được thiện loại lớn, gián ma, oán địch, các đức, các nẻo ác, là nơi thủ hộ của thiện tri thức. thưa Tôn như con hiểu nghĩa của điều Phật nói, đã có chúng sinh nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, liền hay tin nhận, đọc tụng, giả dạ nghĩa, thì người diễn nói như thuyết tu hành, nên biết người đó được trụ Phật Pháp quyết định chẳng thoái lùi. Đức Phật nói như vậy, như vậy, như các ông nói, nếu người nào, nếu người chẳng gieo trồng căn lành sâu dày, nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội chẳng thể tin nhận, ít có chúng sinh nghe Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà hay tin nhận, phần lớn chúng sinh chẳng thể tin nhận. Này thì nam tử, người có bốn pháp nghe Tam Muội đó hay được tin nhận, nhóm nào là bốn? Một là từng ở nơi của chư Phật quá khứ, nghe tam muội đó. Hai là được thiện tri thức giúp đỡ, ưa thích Phật đạo thâm sâu. Ba là căn lành sâu dày, ưa thích Pháp lớn. Bốn là thân tự được chứng Pháp thâm sâu của Đại Thừa. Có bốn Pháp đó liền hay tín nhận tam muội như vậy. thì nam tử đã có mãn nguyên A-la-hán với bậc có đầy đủ chánh kiến. Người tinh hành kiến hạnh, người đó tin thuận lời nói của Đức Gia Lai, tin tam muội đó mà thân chẳng chứng. Tại sao thế? Người ta muội đó chẳng phải là nơi mà tất cả thanh văn Bích Thế Phật thông đạt thông đạt được huống chi là chúng sinh khác. <clears throat> Bây giờ trưởng lão Ma Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, ví như người sinh ra đã bị mù, trong mộng được con mắt, nhìn thấy mọi loại hình sắc thì tâm rất vui vẻ, liền ở trong mộng cùng nói chuyện với người có mắt. Người đó tỉnh giấc xong lại chẳng thấy hình sắc, chúng con cũng vậy, lúc chưa nghe thủ lắng nghiêm ta muội đó thời tâm vui vẻ. Nói là được thiên nhãn, cùng trụ với các Bồ Tát, cùng nói chuyện, bàn luận nghĩa lý. Thế Tôn, nay con theo Đức Phật nghe tam muội đó mà chẳng biết việc ấy, như người sinh ra đã mù, chẳng thể biết được Pháp mà chư Phật Bồ Tát đã hành. Từ nay trở đi, chúng con tự nhìn thân ấy, như người sinh ra đã mù, đối với Pháp thâm diệu của Phật, không có trí tuệ, chẳng biết chẳng thấy chỗ hành của Đức Thế Tôn, từ nay trở đi, chúng con biết các Bồ Tát chân thật được thiên nhãn hay được các trí tuệ thâm sâu như vậy. Thưa Tôn, nếu người không có tâm tác bà nhã nhất thiết trí, thì ai sẽ tự nói con là bậc trí, con là ruộng phước. Đức Phật nói như vậy như vậy, như ông đã nói, các trí tuệ thâm sâu mà Bồ Tát đã được thời thanh văn bất chí Phật chẳng thể theo kịp. Lúc mà Hai Ca Diếp nói lời đó, Thời tám ngàn chúng sinh đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bây giờ kiên ý Bồ Tát hỏi Văn Thù Sơ Lợi Pháp Phương Tử rằng, Văn Thù Sơ Lợi đã nói ruộng phước, thế nào gọi là ruộng phước? Văn Thù Sơ Lợi nói, có 10 pháp hạnh tên là ruộng phước, nhóm nào là 10? Trụ môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, nhưng chẳng nhập vào pháp vị. Thấy biết bốn đế nhưng chẳng chứng đạo quả. Hành tám giải thoát nhưng chẳng buông bỏ Bồ Tát hạnh hay khởi ba minh nhưng hành ở ba cõi, hay hiện hình sắc uy nghi của thanh văn nhưng chẳng tùy theo âm giáo từ người khác cầu pháp. Hiện hình sắc uy nghi của Bích Chi Phật nhưng dùng biện tài vô ngại nói pháp, thường tại thiền định nhưng hay hiện hành tất cả các hành, chẳng lìa chánh đạo nhưng hiện nhập vào tà đạo. Tham diệm ái sâu nhưng lìa tất cả dục phiền não, nhập vào niết bàn nhưng đối với sinh tử chẳng hoài chẳng buông bỏ, có mười pháp đó nên biết người ấy, người đấy là ruộng phước chân thật. Khi ấy kiên ý Bồ Tát hỏi Tô Bồ Đề, Su Phu tý rằng, Bạch trưởng lão Tô Bồ Đề, Đức Thế Tôn nói ông là ruộng phước bậc nhất, ông đã được mười pháp đó chưa? Tô Bồ Đề nói, tôi đối với pháp đó còn chưa được một huống chi là có mười Kiên ý nói, vậy do đâu mà ông được gọi là ruộng phước bậc nhất? Tô Bồ Đề nói, tôi chẳng là ruộng phước bậc nhất ở trong chư Phật Bồ Tát. Đức Phật nói, tôi là ruộng phước bậc nhất ở trong thanh văn bích chi Phật. Này kiên ý, ví như tiểu vương ở biên địa cũng gọi là vua. Nếu chuyện luân thánh vương đến ở biên địa thì các tiểu vương chẳng được gọi là vua. Khi ấy, chỉ có chuyện luân thánh vương vì thánh vương có y đức thù diệu vượt hơn hẳn. Này kiên ý, tuy theo quốc độ thành ấp thôn xóm không có Bồ Tát ở, thì tôi ở trong chỗ ấy được làm ruộng phước. Nếu có Đức Phật ngự, có Đại Bồ Tát thì tôi ở trong đó chẳng được gọi là ruộng phước. Các Bồ Tát có tâm tác bà nhã vì thế hơn hẳn tôi. Lúc đó Đức Phật khen tôi Bồ Đề rằng, lành thay, lành thay. Như ông đã nói, đấy là lời nói của bậc đại đệ tử không có thắng thượng mạng. Kiên ý Bồ Tát là hỏi văn thù sư lợi Pháp Vương tử rằng, Văn thù sư lợi đã nói đa văn. Thế nào gọi là đa văn? Văn thù sư lợi nói, nếu người được nghe Pháp của một câu, liền giải được ngàn vạn ức nghĩa trong đó, ngàn, trăm ngàn vạn kiếp diễn bày, giải nói. Trí tuệ biện tài, chẳng thể cùng tận, đấy gọi là đa văn. Lại nữa kiến ý Bồ Tát, được nghe điều mà vô lượng chư Phật ở mười phương đã nói, đều hay thọ trì hết, không có một câu nào mà trước kia chẳng nghe. Phàm điều đã nghe đều là điều mà trước kia đã nghe. Tùy theo pháp đã nghe, hay gìn giữ chẳng quên, về chúng sinh nói nhưng không có chúng sinh. Thân và chúng sinh cùng với pháp đã nói không có sai biệt, đấy gọi là đa văn. <clears throat> Bây giờ trong hội có Bồ Tát Thiên Tử tên là Tịnh Nguyệt Tạng tác niệm này. Đức Phật nói trong hàng đa văn thì A Nan là tối vi đệ nhất, như Văn Thù sư lợi đã nói về Đa Văn, thì nay A Nan còn có là bậc nhất chân. Tác điểm đó xong, hỏi A Nan rằng, Đức Như Lai nói trong hàng Đa Văn, thời ông là bậc tối vi đệ nhất. Đa Văn của ông còn có có còn như điều Văn Thù sư lợi đã nói chăng? A Nan đáp rằng, Đa Văn như Văn Thù sư lợi đã nói thì tôi không có việc đó. Tịnh Nguyệt Tạng nói, vì sao Đức Như Lai thường xưng nói ông ở trong hàng đa văn là bậc tối tôn vi đệ nhất? A Nan đáp rằng, các đệ tử của Phật tùy theo âm thanh mà được giải thoát nên ở trong nhóm người đó, tôi nói tôi là bậc nhất, chứ chẳng phải vì tôi ở trong các Bồ Tát có biện tài vô ngại, đại tuệ vô đẳng của vô lượng biện trí là bậc đa văn đệ nhất. Này thiên tử, phải như do ánh sáng, có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, nên người cuộc cõi Diêm Phù Đề nhìn thấy các hình sắc mà được có chỗ làm. Tôi cũng như vậy, chỉ do ánh sáng trí tuệ của Đức Phật mà được thọ trì Pháp. Tôi ở trong đó tự không có sức, nên biết đều là thần lực của Đức Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn khen A Nan rằng, lành thay lành thay, như ông đã nói, cái pháp mà ông đã thọ trì niệm tụng nên biết tức là thần lực của Như Lai. <clears throat> Bây giờ Đức Phật bảo tịnh Nguyệt Tạng rằng, các pháp mà A Nan đã trì giữ rất ít, còn điều chẳng tùng thì nhiều vô lượng vô biên. Này thiên tử, các pháp mà ta đã đắc đạo đã đắc được ở đạo trường trăm ngàn dạng phần, chưa nói hết một phần. Điều ta đã nói thì A Nan ở trong trăm ngàn ức phần chưa trì giữ hết một phần. Này thiên tử, Như Lai chỉ ở một ngày một đêm cùng nói pháp với các hàng thích phạm vương, hội thế tứ thiên vương trời rồng dạ xoa cạn thất bại, thiên tử Bồ Tát bốn mươi phương thế giới. Dùng sức của trí tuệ mà làm cả tụng, nói tu đa la nhân duyên, thí dụ chỗ hành của chúng sinh, các ba la mật với nói thanh văn bích chi Phật thừa, vô thượng thừa, nhiếp đại thừa Pháp, gia bài, hủy hoại sinh tử, khen ngợi niết bàn, giả sử hết thảy chúng sinh, bên trong cõi diêm phù đề thành tựu đa văn đều như a nan ở trăm ngàn kiếp cũng chẳng thể thọ trì hết được. Thiên tử do nhân duyên đó nên biết tác pháp các pháp mà Như Lai đã nói, nhiều vô lượng do biên, chỗ an Nan trì giữ rất là ít ỏi. Lúc đó tịnh nguyệt tạng thiên tử liền đem 10 vạn dù lọng bằng bảy báu, giờ lên Đức Như Lai, tức thời lọng ấy trụ khắp hư không, chúng sinh được nghe được che đều có màu vàng rồng, dân lọng lên sông nói như vậy. Thưa vâng, Bạch Đức Thế Tôn, nguyện do phước này khiến khắp chúng sinh có biện tài nói Pháp sẽ như Đức Thế Tôn, hay thọ trì Pháp như văn thù cho loại Pháp vương tử. Thời Đức Phật biết Bồ Tát Thiên Tử đó, ưa thích Phật đạo thâm sâu nên trao cho anh Nậu Đa La Tán Biểu Tăng Bồ Đề Ký, rồi nói rằng, nay thiên tử đó trải qua 440 vạn kiếp sẽ được thành Phật hiệu là Nhất Bảo Cái, quốc lộ tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. <clears throat> Lúc nói Pháp đó, thời hai trăm Bồ Tát sinh tâm, giải đãi Pháp ấy của chư Phật Thế Tôn rất thâm sâu, A Nậu Đa La Tam Miệu Tăng Bồ Đề như thế khó được, chúng ta chẳng thể có có đầy đủ việc ấy, chẳng bằng dùng bất chi Phật thừa nhập vào Niết Bàn. Tại sao thế? Vì Đức Phật nói nếu Bồ Tát có thoái chuyển, hoặc làm bích chi Phật, hoặc làm thanh văn. Bây giờ văn thù sẽ lợi Pháp Phương tự biết hai trăm Bồ Tát này có tâm lười biến thoái lui, muốn cho quay lại phát khởi khiến được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Cùng bốn giáo hóa hàng trời rộng giả dạ xoa, cả các bà Atula, Kalola, Khornala, Ma Hầu La Già trong hội, lên bạch Phật rằng, Thế Tôn, con nhớ kiếp quá khứ tên là Chiếu Minh, con ở trong ấy 360 ức đời, dùng bất chi Phật thừa nhập vào Niết Bàn. Khi ấy tất cả chúng hội đều sinh tâm nghi ngờ, nếu vào Niết Bàn thì chẳng thể quay lại sinh tử nối tiếp. Nói gì sao, dân thù sẽ lời nói như lời như vậy, Thế Tôn, con nhớ kiếp quá khứ tên là Chiếu Minh, con ở trong ấy 360 ức đời, dùng bất chi Phật thừa nhập vào Niết Bàn, việc đó thế nào? Bây giờ sẽ là Phất nương theo thần chỉ của Đức Phật, bạch Phật rằng, Thế Tôn, nếu người đã nhập vào Niết Bàn, thì chẳng thể nào là có sinh tử nối tiếp. Làm thế nào mà văn tù số lợi nhập vào Niết Bàn xong, lại mau chóng sinh ra? Đức Phật nói, ông có thể hỏi văn thù sở lợi, tư vị ấy sẽ đáp lời ông. Thời, xá lợi phật hỏi văn thù xá lợi rằng, nếu người đã nhập vào Niết Bàn, thời chẳng thể lại tiếp nối ở trong các hữu. Nay vì sao ông lại nói là Thế Tôn, con nhớ về quá khứ, trong kiếp chiếu minh, 360 ức đời dùng bích chi Phật thừa nhập vào Niết Bàn. Nghĩa này thế nào? Văn thù sẽ lợi nói, Đức Như Lai hiện tại là bậc biết tất cả, thấy tất cả, nói lời chân thật, chẳng lừa mình, dối người. Trời, người của thế gian, không có ai lừa dối Ngài được. Điều tôi đã nói, thời Đức Phật tự chẳng biết. Nếu tôi nói khác, tức là lừa dối Đức Phật. Này, Xá Lợi Phất lúc ấy trong kiếp chiếu minh, có Đức Phật ra đời hiệu là Phất Sa, làm lợi ích cho các trời người ở trong thế gian. Xong thì nhập vào Niết Bàn. Sau khi Đức Phật đó diệt độ thì Pháp trụ 10 vạn năm. Sau khi Pháp diệt thì chúng sinh kiếp đó đối với Bích Chi Phật có nhân duyên hóa độ. Giả sử trăm ngàn ức Phật vì họ nói Pháp thì họ cũng chẳng tin chẳng nhận, chỉ có thể dùng Pháp uy nghi của thân Bích Chi Phật mới độ thoát được. Các chúng sinh đó đều chỉ cầu Bích Chi Phật Đạo, thời đó không có Bích Chi Phật ra đời, các chúng sinh ấy không có nơi trốn để gieo trồng nhân duyên căn lành. Vào lúc đó tôi vì muốn giáo hóa nên tự xưng thân tôi là Bích Chi Phật. Tùy theo các quốc độ thành ấp thôn xóm, để biết thân tôi là Bích Chi Phật, thời tôi đều vì họ hiện hình sắc uy nghi của Bích Chi Phật. Các chúng sinh đó thâm tâm, cung kính, đều đem thức ăn uống cúng dường cho tôi. Tôi nhận thức ăn xong, quán duyên gốc của họ, pháp đáng để nghe rồi, vì họ giả nói xong, thân bay lên hư không giống như nhạn vương. Khi chúng sinh đều rất vui vẻ, dùng tâm cung kính, cúi đầu mặt lễ tôi rồi nói lời này, nguyện khiến cho chúng con ở đời vị lai đều được pháp lợi như người đó ở ngày nay. Này xá lợi Phất, cho nhân chuyện đó thành tựu chứa lượng cho số chúng sinh, khiến giáo trồng căn lành, thôi tôi quan sát các nhân chúng đó. Cúng dường thức ăn cho tôi, sinh tâm lười biếng chán ghét, tức thời bạo họa rằng, đã đến lúc ta vào Niết Bàn, Trăm ngàn chúng sinh nghe lời đó, nói đó xong, đều cầm hương hoa, hương tạp, bơ, dầu, đi đến chỗ của tôi. Ngay lúc đó tôi nhập vào định diệt, diệt tận định. Do bản nguyện cho nên chẳng diệt trọn hết. Các chúng sinh đó nói tôi đã mệnh chung, vì cúng dường tôi nên dùng củi thơm để thiêu đốt thân. Tôi nói tôi đã thật diệt. Thời tôi lại đến cái thành lớn của nước khác, tự xưng tôi là thân bích chi Phật. Chúng sinh trong đó còn đem thức ăn uống đến cúng dường cho tôi. Tôi ở trong đó hiện bày nhập vào Niết Bàn. Họ cũng nói là tôi đã diệt đều đến cúng dường và tiêu đốt thân tôi. Như vậy, xá lệ Phất, tôi ở đó mãn một tiểu kiếp, 360 ức đời làm thân bích chi Phật hiện bày nhập vào Niết Bàn ở các thành lớn. Mỗi một thành đều dùng bích chi Phật thừa độ thoát 36 ức chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát như vậy dùng bích chi Phật thừa nhập vào Niết Bàn nhưng chẳng diệt mãi mãi. Lúc Văn Thù Sư Lợi nói lời đó, thời ba ngàn thế giới, ba ngàn đại tiên thế giới chấn động theo sáu cách, ánh sáng chiếu khắp, ngàn ức chư thiên cúng dường chăn thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, tuôn các mưa hoa của cõi trời đều nói lời này, quá thật hiếm có. Ngày nay chúng con được thiện lợi lớn, Thái Đức Phật Thế Tôn với thấy văn thù trở loại Pháp Phương Tử, lại nghe nói thủ lăng nghiêm tam muội đó. Bạch Đức Thế Tôn, văn thù sẽ loại Pháp Phương Tử thành tựu Pháp chưa từng có như vậy. Trụ tam muội nào mà có thể hiện Pháp chưa từng có như thế? Đức Phật bảo chư thiên, văn thù sẽ loại Pháp Phương Tử, trụ thủ lăng nghiêm tam muội hay làm việc khó khăn hiếm có như vậy. Bồ Tát trụ tam muội này để làm tính hạnh, nhưng chẳng tùy theo niềm tin của người khác. Cũng làm Pháp hành, nhưng ở pháp tướng chuyện ở pháp luân chẳng lui chẳng mất, cũng làm tám người ở các vô lượng A Tăng kỳ kiếp, là tám người tà nhưng ở nhưng hành ở đạo. Làm tu đà hoàng và chúng sinh chịu nước sinh tử cuốn trôi nhưng chẳng nhập vào pháp vị, làm tư đà hàm. Nhưng hiện thân ấy ở khắp ở các thế gian, làm ana hàm. Nhưng cũng quay trở lại giáo hóa chúng sinh, làm A-la-hán, nhưng cũng thường tinh tiến cầu học Phật Pháp, cùng làm thanh văn, dùng vô ngại biện vì người nói Pháp, làm bất chi Phật, vì muốn giáo hóa chúng sinh có nhân duyên mà hiện bày nhập vào Niết Bàn, nhưng, nhưng do sức tam muội cho nên quay lại sinh ra. Này các thiên tử, Bồ Tát trụ thủ lăng nghiêm tam muội đó đều hay hành khắp các hạnh của hiền thánh, cũng tùy theo đất ấy có pháp để nói những chẳng trụ bên trong. Chư thiên nghe Đức Phật nói nghĩa như vậy, tại đều rơi lệ rồi nói rằng, Thế Tôn, nếu người đã nhập vào địa vị của thanh văn, biết chư Phật thời vĩnh viễn mất thủ lăng nghiêm tam muội đó. Thế Tôn, thà làm người có tạo tội nặng năm nghịch mà được nghe nói thủ lăng nghiêm tam muội đó, chứ chẳng nhập vào pháp vị làm lậu tận A-la-hán. Tại sao thế? Vì người gây năm tội nghịch nghe thủ lăng nghiêm tam bụi đó phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề xong, tuy bản tội duyên bị đọa tại địa ngục, do nhân duyên căn lành nghe tam bụi đó được quay trở lại thành Phật. Thế Tôn, lậu tận A-la-hán giống như vật khí bị phá vỡ, mà mãi chẳng thể thọ nhận tam bụi đó. Thế Tôn ví như có người cho bơ, dầu mật, phần lớn nhân chúng cầm mọi loại vật khí, trong đó có một người dùng tâm chẳng bền chắc phá vỡ vật khí đã cầm, tuy đến nơi ban cho bơ, dầu, mật, nhưng không có chỗ lợi ích, chỉ được tự ăn no, nhưng chẳng thể cầm giữ, để quay lại ban cho người khác. Trong đó có người cầm vật khí bền chắc, đã được tự ăn no, cũng cầm vật khí tràn đầy thức ăn ban cho người khác. Bơ dầu mật chính là chính pháp của Đức Phật Vật khí đã cầm bị phá vỡ, chỉ được tự đủ chứ chẳng thể quay lại ban cho người khác, tức là thành văn với bích chi Phật. Kẻ cầm vật khí quay lại, tức là Bồ Tát, thân được thân tự được đủ cũng hay gìn giữ cho tất cả chúng sinh. Lúc đó hai trăm thiên tử tâm muốn thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, theo các thiên tử nghe lời nói đó xong, với nghe tới lực công đức chẳng thể nghĩ bàn của văn thù cho lợi Pháp Vương Tử, liền dùng tâm sâu xa phát A Nậu Đa La Tam biểu Tam Bồ Đề chẳng tùy theo tâm thoái chuyển. Lúc trước đều bạch Phật rằng chúng con cho dù bị nguy hại, mất mạng cũng chẳng buông bỏ tâm đó. Cuối cùng cũng chẳng buông bỏ tất cả chúng sinh. thưa tôn chúng con nguyện xin nghe nhân chuyên căn lành của tổ lăng nghiêm tam bụi đó sẽ được 10 lực của Bồ Tát. Nhóm nào là 10? Nơi tam bồ đề được sức bền chắc, nơi Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, được sức tin sâu, nghe nhiều, được sức chẳng quên, qua lại trong sinh tử, được sức không có mệt mỏi. Đối với chúng sinh, được sức đại bi, bền chắc, ở trong bố thí, được sức không bỏ bền chắc, ở trong trì giới, được sức chẳng hoại, ở trong nhẫn nhục, được sức nhận chịu bền chắc, ma chẳng thể hoại, được sức trí tuệ, nơi các pháp thâm sâu, được sức tinh thích. Khi ấy Đức Phật bảo kiên ý Bồ Tát, nếu có chúng sinh ở đời hiện tại này, hoặc sau khi ta diệt độ, nghe thủ lăng nghiêm ta mũi đó mà hay tin thích, nên biết người đó thể đều được mười lực của Bồ Tát đấy. Bây giờ trong hội có vị Bồ Tát tên là danh ý Bạch Phật rằng, Thế Tôn, nếu muốn được phước, cần phải cúng dường Phật, muốn được tuệ, cần phải nghe nhiều, muốn sinh vào chỗ tốt lành, cần phải giữ giới, muốn giàu có lớn nên bố thí nhiều hơn, muốn được hình sắc màu nhiệm cần phải tu nhẫn nhục, muốn được biện tài nên kính sư trưởng, muốn được đà la ni nên liệt tăng thượng mạng, muốn được trí cần phải ghi nhớ chân chính, muốn được vui thích nên buông bỏ tất cả ác, muốn được lợi ích cho chúng sinh nên phát tâm bồ đề, muốn được âm thanh màu nhiệm nên tu thật ngữ, lời nói chân thật, để muốn được công đức nên vui xa lìa xa. Muốn cầu Pháp nên cầu tiền tri thức, Muốn ngồi thiền nên lìa chỗ hội họp ồn ào, muốn tư tuệ, suy xét ghi nhớ trí tuệ, nên tu tư tính, suy xét ghi nhớ tính, muốn sinh vào cõi phạm thiên, nên tu tâm vô lượng, muốn sinh làm trời người nên tu mười điều lành. Thế Tôn, nếu người muốn được phước đức, muốn được tuệ, muốn được sinh nơi tốt lành, muốn giàu có lớn, muốn hình sắc, màu, nhiệm, muốn biện tài, muốn đà la ni, muốn được trí, muốn được vui thích, muốn được lợi ích cho chúng sinh, muốn âm thanh màu nhiệm, muốn công đức, muốn cầu pháp, muốn ngồi thiền, muốn tư tuệ, muốn sinh vào cõi phạm thiên, muốn sinh làm trời người, muốn được niết bàn, muốn được tất cả công đức, thì nên nghe thủ lăng nghiêm tam muội thọ trì đọc tụng, vì người khác nói như thuyết tu hành. Thế Tôn Bồ Tát làm thế nào để tu tam muội đó? Đức Phật nói, Này danh ý, nếu Bồ Tát hay quán các pháp trống rỗng, không có chỗ chướng ngại, niệm niệm diệt tận, lìa nơi yêu ghét, đấy gọi là tu tam muội đó. Lại nữa danh ý, học tam muội đó chẳng phải do một việc tại sao thế, tùy theo các tâm chúng sinh. Chỗ đã hành của tâm thì tam muội đó có các hành ấy. Tùy theo các tâm chúng sinh, chỗ nhập của tâm thì tam muội đó có các nhập ấy. Tùy theo cửa vào của các căn của các chúng sinh thì tam muội đó có cửa nhập ấy. Tùy theo hết thảy danh sắc của chúng sinh. Bồ Tát được tam muội đó cũng hiện bày ngần ấy danh sắc, hay biết như vậy để gọi là tu tam muội đó. Tùy theo danh sắc tướng mạo của tất cả Phật được tới mười đó, Bồ Tát cũng hiện bày ngần ấy hình sắc tướng mạo. Hay biết như vậy, đấy gọi là tu ta mười đó. Tùy thấy tất cả các quốc độ của Phật, Bồ Tát cũng tự thành quốc độ đó, đấy gọi là tu thủ lăng nghiêm ta mùi đó. Danh ý Bồ Tát Bạch Phật rằng, Thế Tôn, ta mùi đó tu hành rất khó. Đức Phật bảo danh ý, Do việc đó cho nên có ít Bồ Tát trụ tám muội đó mà có nhiều Bồ Tát hành tám muội khác. Khi ấy danh ý Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, Di Đặc Bồ Tát này là vị nhất sinh bộ xứ tiếp nối Đức Thế Tôn sẽ được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Ngài Di Lặc được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó ư? Đức Phật nói, này danh ý, các Bồ Tát ấy được trụ nhất sinh bộ xứ, nhận chính vị của Phật, thấy đều được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. <clears throat> Tức thời Di Lặc Bồ Tát thể hiện thần lực như vậy. Danh ý Bồ Tát với các chúng hội được tới các cõi chí phù đệ của ba ngàn đại thiên thế giới này, trong ấy đều là Di Lặc Bồ Tát, hoặc thấy ở trên trời, hoặc thấy tại nhân gian, hoặc thấy xuất gia, hoặc thấy tại gia, hoặc thấy hầu cận Phật như A Nan, hoặc thấy trí tuệ bậc nhất như Xá Lợi Phất, hoặc thấy thần thân bậc nhất như Mục Kiền Liên, hoặc thấy đầu đà bậc nhất như Đại Ca Diếp, hoặc thấy nói pháp bậc nhất như Phố Lâu Na, hoặc thấy ưa thích giới bậc nhất như La Hầu La, hoặc thấy giữ luật bậc nhất như Ubali, hoặc thấy thiên nhãn bậc nhất như Ana Luật, <clears throat> hoặc thấy ngồi thiền bậc nhất như Ly Bà Đa. Như vậy trong tất cả các bậc nhất đều thế di lặc hoặc thấy vào thành ấp thôn xóm thật khất thực, hoặc thấy nói Pháp, hoặc thấy ngồi thiền. Danh ý Bồ Tát với các đại chúng, tất cả đều tái di lạc bội tái hiện thế lực thần thông của Thù Lăng Nghiêm Tam Muội. Nhìn thấy xong, rất vui vẻ, bạch Phật rằng, Thế Tôn, về như ngài vàng rồng, tuy bị chè xét mài dũa, nhưng chẳng mất tính ấy. Cái đại sĩ đó cũng là như vậy, tùy theo chỗ đã làm, đều hay thể hiện pháp tính chẳng thể nghĩ bàn. <clears throat> Bây giờ danh ý Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, con nói Bồ Tát, nếu hay thông đạt tổ lăng em tam bội, sẽ biết thông đạt tất cả đạo hạnh, nơi thanh văn thừa, bích chi Phật thừa với đại thừa của Phật thể đều thông đạt. Đức Phật nói như vậy, như vậy. Như ông đã nói, nếu Bồ Tát hay thông đạt thủ lăng nghiêm tam muội tức hay thông đạt tất cả đạo hạnh. Khi ấy trưởng lão Ma Ca Diếp bạch Phật rằng, Thế Tôn, con nói văn thù sẽ loại Pháp Vương, tử, từng ở đời trước đã làm việc Phật, hiện ngồi đạo trường, chỉ mến xe Pháp, bày cho các chúng sinh nhập vào diệt đại diệt độ. <clears throat> Đức Phật nói như vậy, như vậy, như ông đã nói. Này Ca Diếp, quá khứ lâu xa, vô lượng vô biên chạy tầng kỷ bạc A Thắng Kỳ Kiếp, lúc đó có Đức Phật hiệu là Long Chủng Thượng Như Lai. Ứng cúng chế biến tri minh hành tốt thiện thể tới gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ở phương Nam của thế giới này, vượt qua một ngàn quốc độ của Phật có nước tên là Bình Đẳng, không có núi sông, cát, đá sỏi, ngói đá, gò nỏng, gò đất lớn. Đất bằng phẳng như lòng bàn tay, sinh cỏ mềm mại như ca lăng già. Đức Long chủng thượng Phật ở thế giới đó, được A Nậu La La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lúc bắt đầu chuyển bánh xe Pháp thì giáo hóa thành tựu 70 ức số các chúng Bồ Tát, 80 ức người thành A-La-Hán. Chính <clears throat> vạn sáu ngàn người trụ trong chân chuyên của Bích Chi Phật sau đó tiếp tục có do lượng thanh văn tăng. Này ca diếp, Đức Long chủng thượng Phật, có thọ mệnh 440 vạn tuổi, hóa độ cho người xong, thì nhập vào Niết Bàn. <coughs> Rải xá lợi của thân lưu ly bày thiên hạ, dựng 36 ức cái tháp cho chúng sinh cúng dường, sau khi Đức Phật ấy diệt độ, pháp trụ 10 vạn năm, lúc Đức Long chủng thượng Phật sắp vào Niết Bàn thì trao cho Trí Minh Bồ Tát lời thọ ký riêng rằng, Trí Minh Bồ Tát này tiếp nối sau ta sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cũng có hiệu là Trí Minh. này ca diếp, ông nói Đức Long chủng thượng Phật của thế giới bình đẳng như vậy, há là người khác ư? Đừng sinh nghi ngờ này, tại sao thế? Vì vị ấy tức là văn thù sơ lợi Pháp Phương Tử. <coughs> Này ca diếp, Nay ông tạm quán thế lực của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, các đạo Bồ Tát dùng sức đó, cho nên thể hiện nhập vào bào thai mới sinh ra xuất gia đến cây Bồ Đề, ngồi ở đạo trường, chuyển bánh xe diệu pháp nhập vào Niết Bàn, chia bày xá lợi mà chẳng buông bỏ pháp của Bồ Tát. Ở Niết Bàn, chẳng diệt trọn hết. <clears throat> Bây giờ trưởng lão Mahakajip nói với phân thù xá lợi rằng, Nhân giả hay tạo là việc khó khăn hiếm có như đây để hiện bày cho chúng sinh. Dân thù trả lời nói, này ca diếp, ý của ông thế nào? Núi kỳ sợ quật đó do ai tạo ra, thế giới đó cũng từ đâu mà ra? Ca diếp đáp rằng, dân thù trả lời tất cả thế giới do bọt nước tạo thành, cũng từ nhân duyên nghiệp chẳng thể nghĩ bàn của chúng sinh mà ra. Văn thù sẽ lời nói, <clears throat> Tất cả các pháp cũng theo nhân duyên nghiệp chẳng thể nghĩ bàn mà có. Tôi đối với việc này không có công lực. Tại sao thế? Vì tất cả các pháp đều thuộc nhân duyên, không có chủ, cho nên tùy theo ý tạo thành. Nếu có thể hiểu điều này thì nói là chẳng có. <clears throat> này ca diếp, nếu người chưa thấy bốn đế, nghe việc như vậy mà hay tin hiểu, đây tức là có thấy bốn đế xong, được các thần thông nghe điều này, hay tin chẳng đủ là có. <clears throat> Bây giờ thân của Đức Thế Tôn bay lên hư không, Cao bảy cây đa la, ngồi kiết già, thân tỏa ánh sáng chiếu khắp mười phương, vô lượng thế giới. Tất cả chúng hội đều thấy vô lượng chư Phật ở mười phương. Thế đều nói, thủ lăng nghiêm tám muội đó, chẳng tăng, chẳng giảm, từ xa đều được nghe. <clears throat> mười phương chư Phật cũng bay lên hư không cao bảy cây đa la, ngồi kiết già, thân tỏa ánh sáng chứa khắp vô lượng thế giới ở mười phương. Các chúng sinh của các cõi ấy cũng thấy thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bay lên hư không, ngồi kiết già, các chúng hội ấy thảy đều dùng hoa từ xa rải lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để thấy mọi thứ hoa ở trên hư không hợp thành cái lòng báu, cái lòng hoa. Bồ Tát với các hàng trời rộng giả xóa càng tắc bà của cõi này đều cũng dùng hoa rải lên Phật ấy để ở bên trên Đức Phật hóa thành cái lòng hoa. <clears throat> Khi ấy Đức Thế Ca Mâu Ni Phật nhiếp thần túc lại, ngồi ở bản tòa, bảo kiên ý rằng đó là xuất thần thông của Như Lai, vì khiến cho chúng sinh tăng ít công đức. Chính vì thế cho nên Đức Như Lai thể hiện việc đó. Lúc Đức Phật hiện xuất thần thông, thời tám ngàn trời người phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại khi nói thủ lăng nghiêm tam muội đó sắp hết thời, kiên ý Bồ Tát với 500 Bồ Tát được thủ lăng nghiêm tam muội thấy đều được thấy hết thảy thần lực của chư Phật ở mười phương, nơi pháp thâm sâu của Phật được trí quang minh, Trụ địa thứ 10 Nhân chức vị Phật <clears throat> Ba ngàn đại thiên thế giới chấn động theo sáu cách vô ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới, ngàn vàng kỹ nhạc cùng tấu một lúc. Chư thiên ở trong hư không tuôn mưa mọi loại hoa. bây giờ Đức Phật bảo A Nan, ông nên thọ nhận thủ lăng nghiêm tam muội đó, giữ gìn phúng tụng, đọc, rồi rộng vì người nói. <clears throat> Thời trì tu di sơn đỉnh thích bạch Phật rằng Thế Tôn, trí tuệ của A Nan, nghĩ nhớ có hạn lượng, người thanh văn tùy theo âm thanh khác, tại sao đem pháp bảo của tam muội đó giao phó cho A Nan? Trì Tu Di Sơn Đỉnh thích phát lời chí thành là, nếu tôi hay ở đời này, đời sau, rộng tiên lưu bố tam muội báu này, không có hư dối, <clears throat> thì cây ở trong núi kỳ sa quật này thảy đều như cây bồ đề của Đức Phật, bên dưới các cây ấy đều có vị Bồ Tát. Trì Tu Di Đỉnh thích nói lời đó xong, liền thấy các cây như cây bồ đề, bên dưới mỗi một cây đều thấy vị Bồ Tát. Các cây bồ đề đều phát ra lời nói là, như lời mà Trì Tu Di Sơn Định Thích đã nói là thật, thì người đó thảy hay khiến cho ta muội này được rộng tuyên lưu bố. Khi ấy các hàng trời đồng giả dạ xoa cả thác bà, đồng thanh bạch Phật rằng, Thế Tôn, Giả sử Đức Như Lai trụ thọ một kiếp, chẳng làm việc khác, đem thanh văn thừa về người nói Pháp, mỗi một lúc nói Pháp thể đều như lúc mới chuyển bánh xe Pháp để độ chúng sinh, nói thủ lăng nghiêm tam muội để độ chúng sinh, thì điều này tức hơn hẳn, tại sao thế? Vì các chúng sinh đó đều dùng thanh văn thừa hóa độ. Đối với Bồ Tát Thừa thì trăm phần chẳng theo kịp một phần, trăm ngàn vạn ức phần. Cho đến tính toán thí dụ cũng chẳng thể theo kịp. Thủ Lăng Nghiêm Tam muội như vậy có vô lượng thế lực đó, hay thành tựu các Bồ Tát kiến được đầy đủ Phật Pháp. <clears throat> Lúc đó khi nghĩ Bồ Tát bạch Phật rằng, Đức Thế Tôn, có tuổi thọ thật là bao nhiêu, lúc nào sẽ vào Niết Bàn rốt ráo. Đức Phật nói, này kiên ý, ở phương Đông, cách thế giới này ba vạn hai ngàn cõi Phật, có một nước tên là Trang Nghiêm, trong đó có Đức Phật hiệu là Chiếu Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chế Biến Tri, Minh Hạnh Tốt Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, đều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nay hiện tại đang nói Pháp. <clears throat> Này kiên ý, như thọ mệnh của Đức Chiếu Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương Phật, thọ mệnh của ta cũng lại như vậy. Thế Tôn, Đức Chiếu Minh Trang Nghiêm Tự Tại Vương ấy có thọ mệnh bao nhiêu? Đức Phật bảo kiên ý, ông tự đến hỏi, ta sẽ đáp lại cho ông. Tức thời kiên ý nương theo thần lực của Đức Phật, lại dùng sức của thủ lăng nghiêm tam muội với sức thần thông thuộc căn lành của mình, như khoảng một niệm liền đến thế giới trang nghiêm ấy, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật ấy, nhiễu quanh theo bên phải ba vòng, lui về trụ một bên, rồi bạch Phật rằng, Đức Thế Tôn có thọ mệnh bao nhiêu, thời sẽ vào Niết Bàn. Đức Phật ấy đáp rằng, như thọ mệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ấy, thọ mệnh của ta cũng lại như vậy. Điều ông muốn biết là ta, thọ bảy A Tăng Kỳ Kiếp, thọ mệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy. Khi ấy kiên ý Bồ Tát, tâm rất vui vẻ liền quay về thế giới ta bà, bạch Phật rằng, Thế Tôn, Đức Chiếu Minh Trang Nghiêm Tự tài Vương Phật ấy thọ 700 A Tăng Kỳ Kiếp, là bảo con rằng, như thọ mệnh của ta, thọ mệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là như vậy. <clears throat> Lúc đó A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, đặt áo hở vai phải, chắp tay hướng về Đức Phật rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, như con hiểu nghĩa mà Đức Phật đã nói, con nói Đức Thế Tôn ở thế giới trang nghiêm ấy, dùng tên gọi khác để tạo lợi ích cho chúng sinh. Bây giờ, Đức Thế Tôn khen A Nan rằng: Lành thay lành thay, ông dùng sức của Phật hay biết việc đó. Thân của Đức Phật ấy tức là thân của ta, dùng tên gọi khác ở chúng ấy nói Pháp độ tác chúng sinh. <clears throat> Này A Nan, sức thần thông tự tại như vậy đều là thế lực của thủ lăng nghiêm tam muội đó. Khi ấy Đức Phật bảo kiên ý Bồ Tát, này kiên ý, do việc đó nên biết ta thọ 700 a tăng kỳ kiếp rồi sẽ đốt ráo nhập vào Niết Bàn. <clears throat> Thời đại chúng trong hội Nghe Đức Phật đã nói thọ mệnh trở thành nghĩa bàn, như vậy đều rất vui vẻ. Được điều chưa từng có, bạch Phật rằng, Thế Tôn, thần lực của chư Phật thật chưa từng có. Tất cả chỗ hành chẳng thể nghĩa bàn. Ở chỗ này hiện tuổi thọ đoạn mệnh như vậy, mà thật ở chỗ khác thọ 700 A Tăng kỳ kiếp. Thế Tôn, nguyện khiến cho tất cả chúng sinh được đầy đủ thọ mệnh chẳng thể nghĩa bàn như vậy. Bây giờ, Đức Thế Tôn lại bảo kiên ý, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, tuy ở tại quận, đất nước thành ấp thôn xóm, tỉnh xá, không lâm, thì các ma, ma dân trong đó chẳng được dịp thuận tiện gây hại. <clears throat> là Bảo kiên ý, đã có Pháp Sư viết chép độc tùng và nói Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó, đối với người phi nhân không có sợ hãi, là được 20 phần công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nhóm nào là 20, phước đức chẳng thể nghĩ bàn, trí ấy chẳng thể nghĩ bàn, tuệ ấy chẳng thể nghĩ bàn, phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Biện tài chẳng thể nghĩ bàn, pháp minh chẳng thể nghĩ bàn, tổng trì chẳng thể nghĩ bàn, pháp môn chẳng thể nghĩ bàn, nhớ nghĩ chẳng thể nghĩ bàn, các sức thần thông chẳng thể nghĩ bàn, hiểu sâu chỗ ưa thích của tâm chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, được thấy chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, các pháp đã nghe chẳng thể nghĩ bàn, giáo hóa chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, tam mùi tội tại chẳng thể nghĩ bàn, thành tựu tịnh độ chẳng thể nghĩ bàn, hình sắc tối diệu chẳng thể nghĩ bàn, công đức tự tại chẳng thể nghĩ bàn tu trì các ba la mật chẳng thể nghĩ bàn, được Phật Pháp chẳng thoái chuyển chẳng thể nghĩ bàn. Đấy là 20. <clears throat> Này kiên ý, nếu người viết chép độc tụng thủ lăng nghiêm tam muội đó sẽ được 20 phần công đức chẳng thể luận bàn. Chính vì thế cho nên kiên ý, nếu người muốn các lợi của đời này đời sau thì nên viết chép độc tụng, giải thoát tu hành thủ lăng nghiêm tam muội đó. Này kiên ý, nếu còn Phật đạo, kẻ trai lành, người nữ thiện ở ngàn vạn kiếp, chuyên tâm tu hành sáu ba la mật. Nếu có nghe tam thuộc, thủ là nghiêm tam bụi đó, liền hay tin nhận, tâm chẳng lui mất, chẳng kinh, chẳng sợ, phước vực hơn điều kia, mau đến A Nậu La La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Huống chi nghe xong, thọ trì đọc tụng, như tiết tu hành, vì người dạy nói. Nếu có Bồ Tát muốn nghe Pháp chẳng thể nghĩa bàn của chư Phật, chẳng kinh chẳng sợ, muốn ở trong tất cả Phật Pháp hiểu rõ, tôi biết chẳng theo lời dạy của người khác, cần phải tu tập, hành tám mười đó. Nếu muốn được nghe, ấy là nghe Pháp tên nhận chẳng trái ngược, cần phải nghe Tổ Lăng Nghiêm tám mười đó. Lúc nói kinh, Tổ Lăng Nghiêm tám mười đó, thời giới lượng chúng sinh phát tâm A Nọc Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là gấp đôi số đó trụ A Duy Việt Trí Địa, lại gấp đôi số đó được vô sinh pháp nhẫn, tám dạng bốn ngàn Bồ Tát được thủ lăng nghiêm tám bụi đó. Tám dạng bốn ngàn tỳ kheo, tỳ kheo ni chẳng thọ nhận các pháp, cho nên hết lậu giải thoát, đất A-la-hán, hai vạn sáu ngàn ưu bà tắc ưu bà di ở trong các pháp, được sự trong sạch của con mắt pháp, và mười là do thà chư thiền được vào địa vị thánh. Đức Phật nói kênh xong, thời văn tù sẽ loại pháp vương tử, kỳ ý Bồ Tát, tất cả các Bồ Tát Ma Ha Tát với các thanh văn đại đệ tử tất cả các hàng trời rộng, thần, cả thất bà Atula, người dân của thế gian, nghe điều Phật đã nói đều vui vẻ tin nhận. <clears throat> Phật nói kinh, thủ là nghiêm tam muội quyển hà hết. Hiệu chỉnh xong một bộ gồm hai quyển vào ngày 2 tháng 3, 2012.